tiên tri chính xác 1.000 năm trước của Đại sư Tây Tạng ma quỷ đang lộng hành. Mặt Pháp mặt thế là điều được nhắc đến trong dự ngôn của rất nhiều cao nhân từ Đông sang Tây, trong đó có lời tiên tri chấn động 1.000 năm trước của một vị Đại sư Tây Tạng khi kiểm sát bay trên không trung tức máy bay, ngựa sắt chạy trên đất tức tàu hỏa và xe hơi, thì đó là thời đại mặt Pháp đến. Đàn ông trở nên thô tục, buông thả, đàn bà không còn trong sạch nữa, các tu sĩ không giữ giới và đức hạnh – thiên lý bị đảo lộn, gây ra dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh làm khủng hoảng đời sống thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, những gì các bạn vừa nghe không phải là bí ẩn nào cả, mà chính là lời tiên tri kỳ lạ được cho là chuẩn xác lạ thường của Đại sư Liên Hoa Sinh của Tây Tạng về tương lai nhân loại hiện đại. Tương truyền, trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Ngài đã nói các đệ tử của mình rằng sau khi Ngài lìa thế gian – sẽ có một đấng thông thái sinh ra trong một đóa hoa sen được gọi là liên hoa sinh. Đấng thông thái mà Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc đến chính là Đại sư Liên Hoa Sinh, người truyền bá Phật giáo sang Tây Tạng và được các đệ tử tôn kính gọi là Đức Phật thứ hai. Hơn một 000 năm trước đây, Đức Liên Hoa Sinh đã thấy được trước những sự kiện sẽ diễn ra trong thời đại hiện nay, như thiên tai xảy ra khắp nơi, nạn đói, dịch bệnh tràn lan, cuộc xâm lăng Tây Tạng, đền chùa và tượng Phật bị phá hủy, các tu sĩ bị sát hại vân vân. Đối chiếu với ngày nay, có thể thấy đó đều là những dự ngôn chuộng sát lạ thường. Đức Liên Hoa Sinh còn dự ngôn rằng vào thời mạt Pháp đó, rất nhiều người xuất gia truy cầu danh lợi, họ tích lũy tài sản nhưng không làm Phật sự, không tụng kinh văn mà đắm chìm trong ca múa giải trí, phá giới mà trong tâm không hổ thẹn. Điều này được cho là khá tương đồng với lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong đoạn 17 Phân Diêm Phụ Đề Phẩm, quyển thứ 55 Nguyệt Tạng Phân của Đại Tập Kinh, Phật tích Ca Mâu Ni có giảng, này những bậc thông hiểu thanh tịnh, cứ thế về sau, ở trong Pháp ta, tuy cạo đi tóc râu, mặc lên áo cà sa, nhưng hủy phá giới cấm, hành xử không như Pháp là tỳ kheo giả. Tình, tình trạng hỗn loạn hiện nay trong tôn giáo Điều kinh ngạc nhất là tình trạng hỗn loạn hiện nay trong tôn giáo khá tương đồng với thời mạt Pháp đã được nhắc đến trong dự ngôn của Đức Liên Hoa Sinh – Nói cách khác, vào thời kỳ mạt Pháp, ngũ hành đảo ngược, thế đạo hỗn loạn. Tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ba nhà sư đã xây dựng một tu viện, họ hút thuốc, uống rượu, chơi mặt trượt, còn bại hoại đến mức vẽ tranh khỏa thân, gọi là cải cách tôn giáo và bắt kịp với thời đại. Thậm chí chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, nơi sư tổ Bồ Đề Đạt Ma hơn 1.000 năm trước đây, từng quay mặt vào vách tu hành, cũng không thoát khỏi vận rủi. Trụ trì chùa Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, bị mọi người gọi là CEO Thiếu Lâm Tự, từng bị giới truyền thông lên án vì bao nuôi nữ sinh đại học Bắc Kinh, chơi gái mại dâm, có tiền tiết kiệm kết xù và biệt thự ở hải ngoại. Những lãnh đạo tôn giáo này trà trộn vào vòng chính trị thương mại, dấn thân vào ngành giải trí thời đại mới, mang đến cho giới tôn giáo cái gọi là bước tiến cùng thời đại, nhưng thực chất là đang làm bại hoại tôn giáo lại có sư thầy Thích Trí Thông, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Phật giáo Ôn Châu, bị tố cáo là thường ăn thịt, đi xe chuyên dụng Land Rover, Audi, nghỉ đêm tại khách sạn năm sao. Tại Thái Lan, sư trụ trì Varamachaya của chùa Wahamakaya từng gây rung động cộng đồng Phật giáo Thái Lan khi bị cáo buộc nhận số tiền lên đến khoảng 33 triệu USD từ việc biển thủ công quỹ của một chủ ngân hàng. Một trường hợp khác kinh hoàng hơn là Supra Wirapol Sufon, chủ trì của bà Kanti Tham ở tỉnh Sisakes. Trước khi chạy trốn sang Mỹ, ông ta đã bị tịch thu gần 11 triệu đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng cá nhân. Ông này cũng đối mặt với một cáo buộc lạm dụng trẻ vị thành niên, rửa tiền và trốn thuế và tàn trữ ma túy. Sứ thầy này đã trở thành tâm điểm của các báo chí sau khi mạng Internet lan truyền video ghi lại cảnh ông ta đang ngồi trên máy bay riêng, đeo kính mát và mang túi sách hàng hiệu. Ông ta cũng được cho là sở hữu hơn 100 chiếc xe đắt tiền và nhiều khu đất lớn Tháng 7 năm 2016, sư thầy này bị bắt giữ tại Mỹ sau 3 năm chạy trốn sự truy nã của cảnh sát Thái Lan. Tại Mỹ, một cuộc điều tra tư pháp được công bố vào tháng 8 năm 2018 đã buộc tội hơn linh mục về tội có hành vi ấu dâm trên 1.000 đứa trẻ ở tiểu bang Pennsylvania. Năm 2012, chính phủ Úc đã cho lập ủy ban hoàng gia có nhiệm vụ điều tra các cáo buộc đối với hành vi lạm dụng trẻ em và kết luận rằng 7% linh mục công giáo La Mã của Úc bị cáo buộc lạm dụng trẻ em trong thời gian từ năm 1950 đến 2010. Giáo hoàng Francis nói trong bài giảng được Vatican công bố sau đó, Trước Chúa, ta bày tỏ nỗi buồn về tội lỗi và tội ác nghiêm trọng của các giáo sĩ đối các con và ta mong muốn nhận được sự tha thứ về những sai lầm của những người đứng đầu giáo hội khi không thể ngăn chặn và phản ứng kịp thời trước tố cáo đến từ gia đình và chính các nạn nhân. Kỳ thực hiện nay, nhiều tổ chức tôn giáo không còn là nơi để tu hành mà chỉ như là đơn giản làm việc – như chúng ta đã biết, pháp mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng, Chúa Giêsu giảng là các chính pháp chính truyền thực sự giúp con người thăng hoa cảnh giới, tư tưởng, đạo đức. Nhưng nếu người tu bề ngoài chạy theo hình thức, còn bên trong không chân chính tuân thủ giới luật, không nâng cao đạo đức thuận theo yêu cầu của pháp môn, thì bản thân họ đã lệch khỏi con đường tu hành chân chính. Kinh ngạc bao nhiêu từ dự ngôn chính xác của Đức Liên Hoa Sinh thì chẳng phải chúng ta càng nên lo lắng bấy nhiêu cho vận mệnh của nhân loại. Ngẫm về sự mê muội lớn nhất của con người thời mạt Pháp, Đức Liên Hoa Sinh cũng để lại dự ngôn về những hành vi tư tưởng sai lệch của con người thời kỳ này. Ngài nói, người ta đi theo những con đường nguy hiểm chưa được biết trước đây, nhiều lối tu hành gian tà lan rộng, những hành vi vốn được coi là xấu xa thì lại được dung dưỡng, những tư tưởng mới trái ngược với phong tục cũ, những tục lệ tốt bị từ bỏ, những lối sống mới đáng kinh làm hư hỏng con người. Còn người bị kẹt trong chính những hành động xấu của họ, những người bảo hộ giáo lý thuần túy thì lại tham lam, giả dối, không còn làm tròn bổn phận của họ nữa. Ngẫm về quan niệm tâm linh của con người ngày nay, khi đứng trước đền thờ miếu mạo, chua chiên, chúng ta sẽ không khỏi cảm thán. Nhiều người cổ suý tín đồ mê lạc vào những điều như dân sao, giải hạn, giải oan. Nghĩa là dù gây ra bao nhiêu tội ác đi nữa, chỉ cần cúng lễ thuê thầy khấn phái là thoát tội, không còn lo sợ báo ứng nữa, cho rằng đã đền đáp xứng đáng cho vong rồi Ai tu thành theo Phật giáo để biết tới luật nhân quả báo ứng. Luật nhân quả không chỉ giải thích nguồn gốc những đau khổ của con người, mà quan trọng là sau đó khiến người ta có thể nâng cao đạo đức và không làm việc gây tổn hại tới người khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy con người con đường thoát khổ, ấy là phải trừ bỏ điều ác, những dục vọng về danh, lợi, tình. Ngài còn nói đại ý rằng ta không bao phúc cho ai, cũng không gieo tai giáng cho ai. Hết thảy những gì các vị nhận được đều do các vị tự tạo lấy, Mọi việc đã có nhân quả rồi, muốn có quả lành thì hãy gieo nhân thiện bằng cách nghĩ tốt, sống tốt, làm việc thiện. Tại những dịp lễ hội lớn, những tín đồ cố nhét tiền lẻ đầy khắp tượng Phật với mong muốn đổi lại chút danh lợi từ mớ tiền lẻ chăng. Họ ra sức thờ cúng cầu xin, nhưng trong tâm không có đạo đức và niềm tin chân chính. Truyền thống xưa dạy rằng, có người được gì thì chính từ đức mà ra. Làm việc tốt hành thiện, gieo duyên lành thì gặp quả ngọt, nhưng quả báo ứng nhãn tiền. Con người ngày nay không còn tin vào điều ấy nữa. Người ta khi mà tâm linh đã lầm lạc trống rỗng, sẽ chối bỏ chốn tâm linh thuần thiện, không tin vào chính pháp nhân quả, không còn biết sám hối. Họ làm mọi việc chỉ để theo đuổi dục vọng, ham muốn vật chất. Đó cũng chính là lúc chúng ta chối bỏ sự bảo vệ, phù hộ độ trì của thần Phật. Đó cũng là nỗi bi ai lớn nhất của nhân sinh. Dự ngôn về mặt và tai họa thời mạt kiếp nói về thiên tai, nhân họa sẽ xảy đến vào thời mạt Pháp. Đức Liên Hoa Sinh để lại dự ngôn, thiên lý bị đảo lộn gây ra dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh làm khủng hoảng đời sống thế gian. Bọn nữ quỷ dữ tợn và 12 nữ hộ Pháp không được cúng tế nữa nên nổi giận thả lỏng các bệnh tật, cùng các bệnh dịch khủng khiếp lan tràn như lửa cháy rừng, làm hại cả người lẫn gia súc những trận động đất gây nạn lụt bất ngờ, trong khi lửa, bão và gió lốc tàn phá đền chùa, tháp và các thành phố trong khoảnh khắc. Trong kinh Phật có nói rằng, thấy Phật Pháp ở nhân gian rơi vào tình cảnh bị ô uế và phá hoại như thế, và có người cuối cùng sẽ phải chịu nhân quả trừng phạt của trời, thân Phật đã rơi nước mắt. Khi Pháp tận diệt, lúc ấy chư thiên rơi nước mắt, lũ lụt hàng hán bất thường, ngũ cốc không chín, dịch khí hoành hành, dân chúng tử vong. Kẻ ác nhiều như cát trong biển, người thiện rất ít, chỉ còn một vài người. Quay đầu nhìn lại thời gian vừa qua tai họa rất nhiều, tai họa lớn như dịch bệnh, các tai họa khác như lũ lụt, hạn hán, mưa đá, nạn châu chấu, dịch hạch, bão lụt. Có thể nói là dịch bệnh hoành hành, các loại tai họa cùng xảy ra. Thời mạt Pháp mà Đức Liên Hoa Sinh dự ngôn, phải chăng là muốn nói rằng vào thời này nhân loại đã không còn tín ngưỡng vào thần, không còn niềm tin để giữ gìn đạo đức nữa, Nói về những tai ương gần đây ở Mỹ quốc, nhiều người hỏi các tín đồ cơ đốc, cớ sao Thiên Chúa các ông lại để cho bi kịch và thảm họa xảy ra với loài người? Bà Anne Braham Lodge là con gái của vị mục sư nổi tiếng nước Mỹ cho biết, tôi tin chắc rằng Đức Chúa cũng giống như chúng ta vậy, đều rất đau lòng về chuyện này. Tuy nhiên, người Mỹ trong mấy năm trở lại đây đã đuổi Ngài ra khỏi trường học, đánh bật Ngài ra khỏi chính phủ, loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống của chính mình. Mỹ cũng là nơi hợp thức hóa việc phá thai cho phép trào lưu tình dục hóa mạnh mẽ làm biến dị đạo đức, đặc biệt niềm tin vào Chúa bị phủ nhận với đề xuất rằng không được cầu nguyện trong trường học bởi vì trường học nên trung lập với tôn giáo. Còn về Ấn Độ, có người lý giải rằng tai ương, dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại đây trong thời gian qua là vì họ đã quay lưng với tín ngưỡng chân chính. Ấn Độ vốn là cái nôi của tôn giáo. Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền xuất chính giáo của Ngài bắt đầu từ nơi đây. Nhưng ngày nay, Cùng với sự biến mất của Phật giáo chính truyền chân chính, Ấn Độ đã phát triển rất nhiều tôn giáo, kèm thêm vô số hủ tục đáng sợ và những nghi lễ cúng tế kỳ dị, vốn mang màu sắc tôn giáo nhưng hoàn toàn trái ngược với những giáo lý chân chính của Phật gia. Phải chăng đây cũng là dấu hiệu của thời mạt Pháp như Đức Liên Hoa Sinh đã dự ngôn? Còn nói về Trung Quốc ngày nay, tai họa liên tiếp giáng xuống. Cuối tháng 5, các tỉnh Thiểm Tây, Vân Nam, Thanh Hải ở Trung Quốc xảy ra động đất, tỉnh Chiết Giang xuất hiện sạt lở núi, tỉnh Hắc Long Giang xuất hiện gió lốc, tháng 6, một số tỉnh của Trung Quốc xuất hiện mưa đá, động đất, các đá trôi, lũ lụt, vân vân. Phải chăng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng đàn áp tín ngưỡng, chính quyền này xóa bỏ lối sống tập quán của người Tây Tạng, lăng mạ đức tin của người Kitô giáo, nhục hình tàn bạo, cướp mộ nội tạng các học viên Pháp Luân Công, áp bức vô số các tôn giáo thiểu số và diệt chủng văn hóa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Thần không cho phép ma trắng trợn hành ác và thiên tai nhân hòa sẽ giáng xuống đây. Đây có phải chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của thời mạt Pháp người xưa từng giảng rằng trời không sinh tai bay và gió, dịch bệnh thiên tai phải chăng là lời cảnh tỉnh dành cho những người đã bại hoại, mất đi tính tâm chân chính vào thần. Luôn có một niềm tin thần mãnh liệt từ xa xưa rằng các vị thần Phật từ bi sẽ luôn bảo hộ con người với điều kiện họ tuân thủ lời dạy của thần. Trong các kinh thư từ Đông sang Tây đều lưu lại dự ngôn, đại ý rằng vào thời mạt Pháp, sáng thế chủ sẽ hạ thế truyền Pháp